Ờ, thưa dạ. ý bà con là ờ, hôm nay cái thời giảng có khả năng là ờ, bị gián đoạn bởi vì trên núi trên núi thời tiết xấu quá à, xấu vậy. Dạ. lắm dạ, nó xấu dữ lắm bữa nay mưa mưa trên núi cho nên là uh, uh, hên xui dạ, yeah, hên xui à, vậy là sư gắng cười đó phải không yeah. Dạ. <laughs> rồi à. đã đã chị hồi nãy giờ hồi nãy giờ có một cái chuyện mà gọi là chuyện rùi bu á là uh, mấy ngày nay nó nắng cho nên ở, ở đây nó, nó cũng có có ruồi mà ừ, ừ, con con ruồi con nhặn á người bắt kêu là con nhặn xanh á con con nó nhìn gớm lắm mà mà mình đi miếng điện về mình có đem cái cái cái, cái, vợt để mà mình bắt thì nó rất là hiệu quả nhưng mà vừa nãy giờ cứ bắt hoài mà bắt được <laughs> <laughs> còn thời thì lên ngựa bắn cung còn thời lên ngựa bắn cung hết ở dưới đất cầm tung bắn rùi bắt được cũng bực chứ bắt được cũng bực <laughs> lấy lấy đũa sư à lấy đôi đũa kẹp lại sư ờ, cái đó quá cao siêu thiện xảo rồi thiện xảo yeah. tôi nghe tôi nghe cái vụ mà, mà cầm rượu thì nhớ có ba cái ông ông ông samurai ngồi uống uống, uống rượu đang ngủ cái con rùi bay ngang cái ông kia ông rút kiếm ra ông, tra kiếm vào vỏ thì con rùi nó, nó, đứt đôi cái là cái ông thứ hai ông, ông, ông thấy ông, cũng canh tị lắm lát sau có con mũi bay ngang ông, rút gươm ra ông tra vào vỏ thì con, con mũi đứt đôi thì tới cái ông thứ ba đó ông thứ ba là ông thấy hai này cao siêu quá tới phiên ổng thì một con mũi bay ngang nó ông rút rươm rút ra rồi ông tra vào vỏ thì con mũi vẫn bay tiếp tục thì hai kia nó vậy nói vậy đâu có hay nó không thấy nó nó nó, nó còn sống thì nó bị triệt sản này <laughs> coi như nó thành thái giám rồi <laughs> tôi, tôi ước ao mà tôi có được khả năng câu thứ ba nó đã biết như à. dạ, <laughs> con kính tịnh tư cho chúng con bài pháp hôm nay dạ ok à. À. à. thường thường thì ờ, tôi cũng không có để ý nhiều chuyện ờ, chùa chiền trong nước nhưng mà hôm qua hôm qua chúng tôi tình cờ được biết là ừ, các cái chùa miền Tây ừ, chẳng hạn như chùa Mỹ Tho chẳng hạn thì ờ, do bị ảnh hưởng chung của cái đại dịch Covid Ờ, thì ờ, bản thân Sài Gòn đã bị cấm cửa mà từ cái chỗ mà Sài Gòn cấm cửa đến các cái tỉnh ngoài cũng bị ảnh hưởng nặng ảnh hưởng nặng nặng là sao là vì hàng hóa nó không có lưu thông nó bị ngưng trệ bị ngưng trệ bị dồn ứ điều đó đương nhiên ảnh hưởng đến đời sống của bà con rất là nhiều thì thượng tọa Bửu Hiền ở Mỹ Tho là một vị tăng mà tôi đặc biệt kính quý kính quý đặc biệt kính quý thương thương thương quý ừ, quý kính là bởi vì thượng tọa là người phải nói một vị rất là ờ, trong sạch nghiêm túc ờ, trong cư xử với ờ, tăng chúng thì không có ai mà phiền lòng mà thượng tọa là một vị phải nói là uyên bác ừ. một vị uyên bác một vị uyên bác thượng tọa giỏi giáo lý giỏi ngoại ngữ tọa, nếu nếu nếu mà nói theo ngoài đời thượng tọa cũng là người có học vị ừ, thượng tọa cũng là tiến sĩ mà tiến sĩ thứ thiệt á chứ không tiến sĩ dởm dạ, tiến sĩ thứ thiệt rồi ờ, ai mà tiếp xúc với thượng tọa là đều phải quý thương dạ, đặc biệt tọa rất là nhã nhặn khiêm cung dạ, đối trên là lễ phép mà đối với người dưới thì rất là khiêm tốt ừ. đối với trang lứa thì rất là thân tình rất là friendly dễ thương mà cái quan trọng nhất là rất là chân thành chân thực ừ. thì có một nhóm phật tử um, thụy sĩ ừ, gửi về hỗ trợ cho Ờ, đồng bào bị Tho chứ không phải cho riêng thượng tọa mà thông qua cái sự trung gian của thượng tọa để giúp cho phật tử địa phương à, rồi họ nhắn tin cho tôi nhắn tin cho tôi tôi có lời tùy hỷ và tôi có tán thán thế này tôi nói rằng ờ, ở đời này đó sinh ra đó mà có cái tay chân mắt mũi không đầu óc tỉnh táo không bị tật nguyền không bị khùng điên đó là cái quý à, mà đã vậy có ờ, sức khỏe có ngoại hình có củ ăn củ để lại là cái đáng quý thứ hai nhưng mà cái đáng quý thứ ba mới là hiếm đó là ừ, có được cái đạo tâm và cái điều kiện để thực hiện đạo tâm đó này thí dụ như uh, ngay lúc này đây mà mình có thể giúp cho uh, thiên hạ muôn phương ừ, mình muốn giúp mà mình không có điều kiện hoặc là có điều kiện mà không có muốn giúp thì cái nào cũng kẹt hết muốn giúp nhưng mà không có điều kiện cũng kẹt mà có điều kiện nhưng không muốn giúp cũng kẹt à, nhưng mà chưa nó còn có cái thứ ba nữa đó là cái đối tượng cái đối tượng nhận đó à, thì tôi có tôi có lời tán thán của nó cái công đức này nó vừa đúng chỗ đúng người và đúng việc đúng chỗ nghĩa là cái chỗ người ta đang cần đó gọi là đúng chỗ đúng người ở đây có nghĩa là tượng tọa là cái người mình tin cậy được và đương nhiên là những đối tượng mà tượng tọa chọn lọc để mà hỗ trợ cũng rất là chính chính xác đó, đó là đúng người thứ ba là đúng việc cái đây có nghĩa là thượng tọa biết liệu sự biết liệu sự có nghĩa là biết ờ, người ta đang cần cái gì bởi vì Việt Nam á, xưa giờ cũng có, cũng có một tình huống đau đau lòng và buồn cười là có những khi mà bỏ luật thiên tai như vậy đó thì ở trên trung ương rót tiền xuống nhưng mà ở địa phương thì họ đi mua tập vở bút mực để tặng cho mấy cái người mà đang bị <laughs> ốm đói tôi biết và ờ, hồi tôi còn trong nước ấy có những cái trận thiên tai ở ngoài quế đó mà mà mà tiền trung ương rồi tiền của các nhà hảo tâm mạnh thường quân đóng góp cuối cùng khi mà vào đến tay của mấy nạn dân ấy, nạn dân người dân bị nạn ấy thì chỉ còn là năm cuốn vở và một gói mì tôm thôi à, hoặc là người miền Bắc thì cũng có một trận thiên tai nào đó mà người ta chỉ khi mà phát hiện báo chí phát hiện ra đó là giữa một cái vùng là quan tàn đổ nát đó, thì người ta phát hiện ra là người dân được mỗi người gia đình được tặng một bộ ấm trà À, một cái bình trà sáu cái tách và một lá cờ Việt Nam thì tôi biết họ nghĩ sao mà vào cái thời điểm ngặt nghèo đó mà được tặng một bộ ấm trà ờ, về sau này mình mới biết đó là cái ờ, do nội bộ đó ừ, nội bộ có nghĩa là ông, ông, ông nhân nè nhân ông kiên là là chủ cái hãng bọc xe len mà bị dồn ứ không có bán được thì nhân có lúc mà thiên tai thì thì tôi nhận được tiền ở trên thì tôi mới lấy cái tiền đó tôi đưa hết cho ông nhân ông kiên tôi tiêu tôi tiêu thụ hết cái số bọc xe len đó để giúp cho bạn và một mặt tôi mới sau khi giúp cho bạn xong rồi thì tôi lấy cái số tôi làm cái gì tôi đem đổ về mấy cái vùng cần ủng hộ nó có trường hợp đó thì ở đây đó thì tôi tán tháng thế này tôi nói đúng người đúng chỗ và đúng việc này thì như vậy mình sinh ra làm người đó cái may đó là mình là có ăn có mặc không bệnh đó. mà nếu có bệnh thì cũng có thuốc uống có đói lạnh đó thì cũng có cái ăn cái mặt đó là cái phước nhưng mà cái phước thứ hai đó là mình có khả năng đạo tâm có khả năng thiện tâm và cái phước thứ ba nữa là cái thiện tâm đó, đó nó tìm được đúng chỗ đúng đối tượng cả ba cái này rất là khó tôi nhắc lại làm người mà ừ, không có bị vấn đề về ăn về mặt về bệnh hoạn đó là cái phúc nhưng mà cái đó là phúc vật chất thôi còn, còn thứ hai là phúc tinh thần nghĩa là mình là người có khả năng ờ, thiện tâm à, có năng có khả năng vị tha tôi gọi đó là khả năng tôi nhấn mạnh khả năng đó là một chuyện không phải dễ đâu quý vị nha có cái lòng mình ừ, sống mà biết nghĩ đến người khác đó. bởi vì cái loài loài súc vật nó không có khả năng đó loại súc vật ờ, tối đa là là mẹ thương con đây mẹ thương con hoặc là thì, ờ, trong bầy đàn với nhau nhưng mà cái đó tôi không gọi là thương đâu mà tại vì đó cái bản năng ờ, tự tồn tự vệ của tụi nó thì nó phải bảo vệ lẫn nhau chứ còn phải nói là ừ, đối với loài súc vật nó không có khả năng mà yêu thương những đối tượng mà gọi là không mắc mới gì mình chỉ có con người mới có khả năng đó và trong đám con người đó phải ai cũng có khả năng yêu thương cái kẻ mà không có ân oán không có quen biết gì mình đó. chuyện nào phải dễ đâu nha chơi khả năng một là khả năng về uh, vật chất khả năng hai là khả năng về uh, tinh thần nghĩa là thiện tâm nhưng mà còn cái thứ ba nữa có nhiều người tôi biết có khả năng nè có tấm lòng nè nhưng mà xui họ bị thiếu cái thứ ba có nghĩa là họ chọn nhầm cái đối tượng không có đáng không có xứng đáng đấy không đang xứng đáng không đúng chỗ ừ. thì nhân mùa covid ờ, nhân cái chuyện của thượng tọa bú hiền chùa pháp bảo mỹ tho thì nó gợi cho tôi một cái đề tài cho bài giảng hôm nay có nghĩa là ừ, ừ, chúng ta học A-tỳ Đàm hoặc là không học A-tỳ Đàm thì đều biết một chuyện toàn bộ cái thế giới này là nó ờ, hiện hữu trên cái nguyên tắc nhân quả uhm, nguyên tắc nhân quả thì nhân quả để nó có hai một là cái nhân quả mà nó liên hệ tới chúng sinh liên hệ đến nghiệp báo ví dụ như là thiện nhân thiện á, thì nó cho ra ờ, hỷ lạc tức là ờ, ờ, ờ, sự an lạc về thân về tâm còn cái nhân xấu thì nó cho ra khổ ưu nghĩa là cái khổ thân và khổ tâm đó là ừ, đó là nhân quả mà liên hệ đến nghiệp báo liên hệ đến chúng sinh còn trường hợp thứ hai đó là nhân quả mà nó không có thuộc về nghiệp báo nó không thuộc về chúng sinh ví dụ như những hiện tượng thiên nhiên đôi khi trong đó nó có do nghiệp lực chúng sinh chiêu cảm nhưng mà đôi khi đó là chuyện tự nhiên ví dụ như mình làm rớt một cái muỗng xuống sàn gạch thì tự nhiên nó sẽ tạo ra một một cái tiếng động còn cái muỗng mà mình rớt trên một cái đống cát thì nó không có tạo ra tiếng động nước mà nó rõ vô trong cái thao, thao cái thao thì nó ra tiếng động nhưng mà nước mà nó rõ trên mặt nước thì nó không có ra tiếng động một cái dòng nước nó rớt trên mặt sông mặt suối nó không có ra tiếng động ví dụ về đó là nhân quả nha ừ. đó là nhân quả thì như vậy thì tất cả tất cả vạn hữu trên đời này đã nói vạn hữu nghĩa là hữu vi đấy thì nó đều tồn tại đều hiện hữu đều vận hành đều hoạt động trên nguyên tắc nhân quả Ừ. thì uh, uh, trong bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói về uh, hai chữ nhân quả trong cái đời sống cũng giống như trong cuộc tu của người phật tử cái đề tài nhân quả nó bao la nó mình mong lắm cho nên tôi chỉ nói một góc nhỏ thôi mà tôi cho là cần thiết ừ, để mà mình lưu tâm đặc biệt là lớp này là lớp đại chúng cho nên là ai nghe cũng được ừ, ai nghe cũng được như tôi vừa nói ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta có mặt ở trong bụng mẹ trong cái dạng mà embryo hay là cái fetus cái dạng phôi á là chúng ta đã yeah, cưu mang yeah, một cái thân phận yeah, tương lai mà cái thân phận đó, đó là nó do ờ, cái tiền nghiệp thiện ác quá khứ do cái tiền nghiệp thiện ác quá khứ mà chúng ta đi vào cái bầu thai nào à, và cái điều kiện ờ, điều kiện sinh tồn mà chúng ta có được trong cái bầu thai đó nó là là cái thời điểm đỉnh điểm bắt đầu cái một số phận rồi làm con ừ, của một người mẹ nghèo làm con của một người mẹ giàu là đại khác nhau làm con của một người mẹ có kiến thức y học làm con của một người mẹ không có kiến thức y học thì những cái chuyện nó ảnh hưởng đến cái bầu thai rất là nhiều nha rất là nhiều có những người mẹ ờ, bụng dạ lặt lè như vậy mà phải đi làm chuyện nặng nề đồng án không? Ờ, phải đi buông gánh bắn bưng tần tảo nắng gió mưa sương có những người mẹ khi chớm biết mình có con là đã bắt đầu là thuốc men rồi tẩm bổ bồi dưỡng đi đứng rồi kẻ nâng người đỡ tùm lum hết không chăn êm nệm ấm quần lão lụa đấy tôi thấy rõ ràng chưa ừ từ lúc trong bụng mẹ cho đến lúc đi vào quan tài là chúng ta sống trong trong cái, cái vòng xoáy của nhân và quả là sao ở đây có bốn trường hợp có những người sinh ra trong cái quả lành nhưng mà lấy đó làm cái điều kiện để tạo nhân xấu uhm. nói sơ qua không cần giải thích thì bà con ai cũng nghe nghĩ ai cũng nghĩ ai cũng nghĩ ai cũng nghĩ là mình hiểu rồi nhưng mà không ờ, nó không phải đơn giản như như kiểu mình hình dung đâu dạ. trường hợp một là sanh ra trong cái quả lành nhưng mà lại tạo nhân xấu có nghĩa là sao sanh ra ngậm thì vàng sanh ra ờ, gọi là đẻ bột điều đó đừng để ra bột điều sanh ra trong một điều ngậm thì vàng dạ. sanh ra trong ngủ nếp dạ. ờ, sung sướng từ tấm bé nhưng mà chỉ biết ngập là hợp lặng ở trong cái quả lòng đó thôi ừ, chứ không có biết tạo cái nhân mới ừ, không biết tạo cái nhân mới ừ. thì à, theo mô tả trong kinh ý, trong kinh có nhiều hình ảnh lắm nhiều hình ảnh để, để mô tả một chúng sinh phàm phu trong cõi sanh tử thì có chỗ trong kinh dạy ờ, chúng sinh phàm phu giống như một cái, đám điên có nghĩa là bản chất các pháp thì không có cái gì để mình thích mình ghét ấy vậy mà do cái khuynh hướng tâm lý của mỗi cá nhân mà chúng ta ráng tìm cái để mình thích ráng tìm cái để mình ghét rồi chạy theo cái thích rồi, rồi trốn lánh cái ghét thì cái đó là thái độ của người bị tâm thần trong cái nhìn của bậc thánh nha ừ. nhưng cũng có chỗ à, phàm phu được à, ví dụ như những người bệnh à, bệnh nghĩa đen và bệnh nghĩa bóng bệnh nghĩa đen nghĩa là đã đã mang cái thân này đó thì nó khổ khổ triền miên đời là bể khổ qua được bể khổ coi như là, là đã qua đời rồi đó. Ừ rồi như vậy thì giống người điên giống người bệnh và nó có trường hợp nữa là cái chúng sinh phàm phu giống như những kẻ hành khất ăn mài vậy đó là sao có nghĩa là một đời ừ, một đời khao khát hết cái này khao khát hết cái kia giàu trong mắt mọi người chúng ta có giàu hay có nghèo nhưng mà trong cái nhìn của Phật pháp thì tất cả chúng ta đều là những người ăn mày ăn mày là sao chúng ta cứ luôn luôn đi trông đợi cái này cái kia từ người khác ví dụ như giờ tôi là nhà giàu là tôi là đại gia nha tôi đi buôn bán tôi vẫn mong có đứa nào nó ghé vào các tiệm của tôi để nó mua tôi là chủ cửa hàng điện máy nè tôi là chủ một cái cửa hàng hội đồ hiệu đắt tiền ở quận 1 nè ở đồng khởi nguyễn du nè tôi nè ai nhìn tôi tưởng tôi đại gia nhưng mà đúng tôi trên hình thức tôi là đại gia nhưng cái bụng nhưng cái tâm của tôi là tâm ăn mày có nghĩa là tôi cứ, cứ mong khách nó ghé vào cái tiệm của tôi nè, như là trong kinh nói ngạ quỷ nghĩa đen á, là cái thứ mà suốt đời đối lạnh nằm trong bốn cái thứ đọa xứng bốn cái loài đại sự nhưng mà ngạ quỷ nghĩa bóng có nghĩa là cái người suốt đời cứ khao khát hết cái này cái khác thì gọi đó là ngạ cũng gọi là ngã quỷ là nghĩa bóng ở đây cũng vậy cái ăn mày á nghĩa đen á, là cái người mà cố rách áo ôm tứ cố vô thân không chỗ nương tựa đối không gì ăn bệnh không thuốc uống lạnh không có gì mặt đắp thì cái đó được gọi là ăn mày thì nghĩa đen nhưng ăn mày cái nghĩa bóng nghĩa là lòng suốt cuộc đời cứ trông đợi người khác trao ra cho mình cái gì thì rất là ăn mày cái nghĩa bóng dầu chúng ta có là đại gia phú hào đi nữa nha ừ. thì ở đây tôi trở lại cái cái cái cái, cái trường hợp một trường hợp nhân quả thứ nhất là sanh ra trong cái quả lành nhưng mà suốt đời tạo nhân xấu là sao cái hạn này nó giống như ăn mài đó. giống ăn mài chỗ này này tức là có phạm phu để ăn giống ăn mài hết nhưng mà có bốn trường hợp ăn mài thì trường hợp một này là trường là trường hợp đầu tiên nha yeah. Ừ trường hợp một có nghĩa là hợp đầu tiên và trường hợp đầu tiên cũng nghĩa là trường hợp thứ nhất ừ. thì à, có người ăn mày bị gậy trên đường xè tay xin xỏ thiên hạ thấy đủ rồi cấp bị gậy về chui với gầm cầu ngủ quất bụng ngủ các vị thấy có có trường hợp đó có như tôi biết trường hợp đó là bà con ờ, miền cao ở Việt Nam mấy người thượng mấy người thượng mấy người thiểu số tôi được nghe ờ, kể lại thôi họ kỳ lắm họ không có ý làm giàu sau này họ do họ chơi người Việt thì họ thay đổi chứ còn người người thiểu số nguyên thủy trên vùng dùng Tây Nguyên vùng cao ngay cả mạng ngược của, của Bắc Bộ nó có điểm giống nhau là họ chỉ cầu đủ sống thôi à, cầu đủ sống ví dụ như mình cần đào một cái mương làm một cái cầu đắp một con đường là một cái giếng mình kêu họ tới à, họ, họ hỏi mình ngày nhiêu thì mình nói ngày vậy đó là nếu mình trả bằng tiền gọi trả bằng gạo phải không cái gì tiền mình nó ở ngày vậy đó là 10 đồng đủ mua 3 lít gạo thì và mua một ít thức ăn cái số tiền 10 đồng là đủ mua 3 lít gạo với ít thức ăn thì họ làm đúng kiếm đúng 10 đồng đó thôi họ về không kiếm thêm nữa à, cái cái cái cái cái não trạng của cái người thiểu số kỳ cục vậy đó có một dịp tôi sẽ bàn sâu về cái chuyện này chuyện nó rất là thú vị ừ, trong kinh nói là chúng sanh có, có hai trường hợp do phước nhiều mà không cầu để dư ừ, do phước nhiều mà không cần để dư nhưng mà hợp thứ hai đó là do thiếu phước mà không có cái lòng tích lũy chứ đừng có nghĩ là hai người đơn giản hết thì giống như nhìn nhìn ngày ca diếp với nhìn hạng màm ô gì giống nhau sai ngày ca diếp này là bậc đại nhân đại phúc đại trí ngày không có màng cái gì hết cốc liêu mà ngày còn không đặt chân vào mà ngày cái diếp suốt đời không có đặt chân vào cái, cái cốc liêu nào hết am cốc liêu thất ngày không đặt chân ngày cái diếp chỉ có gốc cây hang động trời trống chứ ngày cái diếp không có biết cái am cốc liêu thất ờ, nó vuông tròn dài ngắn là sao ngày chưa hề đặt chân vô ngày cái diếp để nhất đầu đà Đấy. ngày cái diếp để nhất đầu đà kể từ khi xuất gia tuy xuất thân là đại gia nhưng mà xuất gia rồi ngài chưa hề biết cái chuyện mà ngồi trong nhà có mái che để mà ăn cho hết một bữa ăn chưa hề có ngài ca diếp không biết chuyện đó ngài ca diếp chỉ có biết đi bác cho cái gì thì nhận cái đó về đó à, ngủ qua đêm thì chắc chắn là ngủ về, về, về là không có ở trong mái che mà đến cả cái chuyện mà ăn đó ngày cũng là ăn đồ trong bát thôi chứ ngày cũng không có nhận một bữa ăn mà có bàn có ghế như chư tăng khác không ngài cứ muốn cái gì là để cho bác thì mình nhìn vậy tưởng ngày giống ăn mày không phải bởi vì ngày là trường hợp hai trường hợp một đó là do thiếu phước mà rồi thiếu đủ thứ do thiếu phước mà đâm ra thiếu thốn mà vì thiếu thốn cho nên sống đơn giản còn trường hợp thứ hai là người ta buông cái rắc rối để người ta sống đơn giản thì mình thấy cái kết quả là đơn giản bằng đơn giản nhưng mà cái trước đó thì khác à. cái trước là do thiếu nó mới đơn giản còn bên là do buông mà đơn giản bà con hiểu rồi không ta do thiếu mà đơn giản nó khác còn do buông mà đơn giản nó khác Đấy. thì trường hợp một ấy bây giờ mới vị thấy bàn sâu bàn rộng thì vấn đề nó lớn chứ phải như mình nghĩ có người sinh ra trong cái quả lầm nhưng mà chỉ tạo toàn nhân xấu thì cái loại này nó giống như ăn mài vậy đó. có nghĩa là ăn cho hết ăn cho hết cái mình đã sinh rồi còn ngày mai kệ ngày mai tính sao ừ. xả láng sáng gì sớm đó, đó là cái loại người đó đó như là trong kinh nói bà Wisakha bà chứng bà là tiểu thư đại gia ờ, chứng quả tu đồ vào lúc 7 tuổi nhưng mà phận gái thì phải đi lấy chồng làm dâu xứ lạ mà bà do duyên nghiệp nó dung rủi cho nên là bà làm dâu một gia đình ngoại đạo gia đình này thù ghét tam bảo bất kính nè thế tôn này thì ờ, bữa sáng đó bà ông chồng ông, ông bố, bố chồng bố chồng đang ăn, ăn điểm tâm thì bà đứng kế bên bà hầu đó ghê đó ghê chứ nghĩ ờ, nghĩ ớn thì chứ một trong những cái lưng hồi mà tôi sợ đó là làm làm dâu tôi sợ mà tiết kiếp trước đây tôi là cái giống gì mình sẽ cứ nói tới quả lưng hồi <laughs> sao tôi sợ tôi làm dâu biết biết tại sao nó vô duyên là tự nhiên ba má mình á, thì đi hầu mình nhỏ lớn là ba má hầu mình à, ba má cưng chiều mình coi mình như ngọc bây giờ đó mình đi về mình làm mậu cho một cái gia đình mà không quen biết gì hết mà chỉ có cái thằng chồng đó thì may ra nó còn thương mình mà tôi nói may ra thôi nha chứ nếu mà cái kiểu mà may mối là coi như là miễn thương luôn nha nó lắp ráp mình giống như là robot vậy đó nghĩa là ráp vô thì ra con thôi chứ còn không có yêu đương kỹ vậy đó nha thì cái cái cái đó nó vô lý ở chỗ là bố mẹ mình đó, thì cưng chiều hầu hạ thờ phượng mình như trứng như ngọc mà như hoa mà trong khi mình đi về mình là hầu hạ mình thờ phụng à, mình cúc cung mình tận tụy cho một cái đám mà coi như tào lao bí đao mà lão quắc lão quơ mà sẵn sàng là bạc đãi làm khổ mình nghĩ nó quải cho đậu ờ, mà chè thiêu chứ phải chè thường nữa thì bà bà đang đứng hầu hầu hầu ông bố ăn ăn sáng đó, thì có một vị tỳ kheo ông bác ông bác đứng trước nhà đó thì bà thấy không xong rồi thấy đứng đầu cái đứng ngay cái nhà này là chỉ có là hút gió thôi cho nên bà mới bước ra bà thưa và nói thưa ngài xin ngài đi tế độ ở nơi khác đi hóa duyên ở nơi khác ờ, bố con đang dùng thức ăn thừa ừ, thức ăn cũ thì vị tỳ kheo đó người trong đạo nha nghe hiểu rồi thức ăn cũ này có nghĩa là chả giờ chả giàu chả đang ăn cái phước cũ thôi chứ còn phước mới chả có khoái tạo thêm ừ. vị tỳ kheo nghe như vậy thì lặng lẽ xoay người đi tiếp qua cái nhà kế bên chị ông bố trong ông nghe lón thoát cái câu mà bố ăn đồ đồ đồ thừa đó ông bực cái chuyện nó dài lắm mà tôi chỉ nói vắn tắt thôi là về sao ông ông ông dồn hết bao nhiêu chuyện bực bữa ông đem ông hỏi ông hỏi con nghĩ sao mà con đi nói người lạ là bố ăn đồ thừa thì ăn đồ cũ thì bà mới nói dạ con là phật tử con nói cái đó không có mang cái chữ con dùng nó không có mang cái nghĩa ờ, ờ, ờ, thông thường đồ cũ đây không phải là đồ dư đồ thiêu mà đồ cũ đây có nghĩa là bố theo tinh thần Phật pháp đó, thì bố ăn cái bố đang hưởng cái phước cũ thôi chứ bố không có ừ, không có sẵn sàng để tạo cái nhân mới thì cho nên con tỉnh nhà tôi ngày độ đứa cái đứa nào nó khoái cái tạo nhân mới thì độ nó chỉ còn cái ông này thì ông chỉ ăn đồ cũ ông chỉ, chỉ xài đồ cũ thôi do ông không muốn có thêm đồ mới à, mà nhờ nàng khéo léo như vậy chuyện dài lắm tôi nói chuyện dài lắm mà tôi chỉ nói vắn tắt nhờ những câu trả lời thông minh đó mà dần dần nàng cảm hóa được ông bố chồng và cuối cùng ông bố chồng trở thành một phật tử và chứng dự lưu giống như con con dâu mình đó mà ông bố chồng quý nàng kính nàng phải xài chữ kính đó, quý kính trong kinh nói đó ha trong kinh nói đó một cái người mà chứng quả dự lưu đó, cái cảm cái cái cái giá trị của cái quả vị đó là khỏi nói mà cái cảm xúc của người nó giống như một cái vị thái tử mà đăng quan chuyển lưng vương hay là một cái người nghèo khó mà đột nhiên trở thành chuyển lưng vương đại đế hoặc là giống như một cái một cái cái cái vị tiểu tiểu thần á thiên mà được làm ờ, ờ, đế thích thì ờ, vậy đó dễ sợ như vậy ừ. bởi vì cái vị tưởng tượng thế này xưa nay mình cứ nghĩ thân này là của tôi tâm này là của tôi mình sống bằng thân kiến đó à, năm quẩn đó à, à tài kiến đâu năm quẩn đó à, trong sắc này sắc trong sắc có tôi trong tôi có sắc trong thọ có tôi trong tôi có thọ không à, trong sắc có tôi trong tôi có sắc sắc là tôi tôi là sắc năm quẩn đều là như vậy không mà bây giờ đùng một cái mình hiểu ra tất cả chỉ là mù sương nó nhẹ kinh khủng lắm nó nhẹ lắm mà cái cái biết đó nó bằng cái biết bằng trí tuệ cái biết trực nhận cho phải cái biết mà mà mà mà, mà vẹt két nhồng cưỡng phải mà cái biết do chính mình nhận ra thì tôi hay dùng cái ví dụ nó giống như là là mình đi tìm bà mẹ già mà mà đi lạc mà nghe người ta nói có một cái xác uh, chết ở trôi với cầu á mà theo mô tả là giống má mình lắm mình đau đớn sợ hãi mình chạy tới nơi mình biết đó không phải má mình cảm giác nó nhẹ lắm nhẹ lắm hoặc là là là là, là ờ, mình mình mình mình mình ờ, mình cứ tưởng mình cứ tưởng là, là ờ, chồng mình vợ mình ngoại tình nhưng mà tới hồi phát hiện ra thì không phải cảm giác nó, nó mừng dữ lắm nó mừng lắm mà đây tôi đang nói những gia đình hạnh phúc nha chứ còn những những nhiều gia đình nghe nó vợ ngoại tình cũng phái rồi tôi biết tôi biết còn làm nó có nghe nói chồng ngoại tình vợ tình nó mừng lắm thì cái cớ cái cớ cái cớ, cái cớ để cho mình đi luôn nhưng mà tôi đang nói trường hợp gia đình êm ấm hạnh phúc á mà mình nghe nó ông chồng mình đang ngồi kế bên với cô nào nó đẹp lộng lẫy bỗng còn gấp đồ ăn cho cô đó rồi hai người đầu mày cuối mắt rồi trời ơi mình điên lên được nhưng mình chạy tới nơi mình biết đó là đứa em gái của ông đứa em gái ruột của chồng mà mà từ ngày lấy nhau mình chưa từng biết mặt à, khi mình biết ra được nó nhẹ kinh khủng mình đè mình bỏ xuống đất ngàn cân ngàn cân đây đây cũng vậy ở đây tôi dùng những ví dụ rất là tạm nhưng để cho bà con hiểu có nhiều lúc trong đời mình nhận ra là mình đã hiểu lầm nó sung sướng sung sướng lắm biết là mình hiểu lầm nó sung sướng lắm ừ, như trong như trong trong trong, trong trên ờ, Facebook ờ, trên ờ, internet có nhiều người họ đặc biệt ác cảm với tôi nhưng là tôi đã giết cha của họ mà um, nhiều lý do nhiều lý do mà có một ngày kia tôi phát hiện ra đó là hiểu lầm thì chỉ cần tôi phát hiện nó liễu lòng tôi, tôi, tôi, tôi nghe nó nhẹ vậy lắm dễ sợ chưa thì cái việc tôi đầu quần cũng vậy đó ừ, khi mà khi mà họ chứng tôi đầu quần rồi đó cái chuyện đầu tiên đức phật này dạy đó này các tỳ kheo cái, cái gánh nặng mà vị tôi đầu quần đã bỏ xuống đó nó nó, nó nặng như là cái dãy núi Himalaya và cái mà vị đó còn cái vấn đề mà còn sót lại để giải quyết nó chỉ là bảy viên sỏi thôi cái vị nghe các thiệt khiếp không đức chỉ có là trong tránh tạng phải chú giải nha à, đức phật ngày dạy đó cái cái cái gánh nặng mà vị tu đồ quần mà, mà đã đặt xuống đó, nó nó nhiều như một cái dãy núi Himalaya trong kinh cái lời xài cái chữ là dãy tuyết sơn hay mới quanh tác ừ. mà những cái chuyện mà vị đó cần phải giải quyết nó chỉ là bảy viên sỏi có nghĩa là tu đồ quần mà có có tu hành mà chậm chạp đó, thì trẻ lắm là cũng phải là bảy kiếp thôi bảy kiếp tái sanh trong cõi nhân thiên mà sung sức cực kỳ đó thì bảy kiếp đó là phải niết bàn chính là niết bàn đấy thì các vị tưởng tượng mình lưng hồi trong vô số kiếp mà trong vô số kiếp máu của mình chảy ra nó nhiều hơn nước trong bốn biển lệ mình đổ ra nước nó nhiều hơn nước trong bốn biển sữa mẹ mà mình đã bú nó nhiều hơn nước trong bốn biển có nghĩa là mình luân hồi lâu cỡ nè cỡ nè đấy ấy vậy mà bây giờ nó chỉ còn là có 7 kiếp thôi nó giống như mình đã lái xe một chiếc xe mà, mà xe cặp hàng hư hoài mà mình đã đi 850 ngàn triệu tỷ km rồi bây giờ mình đã về đến nơi rồi về đến nơi yên bình rồi mà cái bánh xe nó còn lăn còn 7 cm nữa thì các vị nghĩ 7 cm mà so với quãng đường mình đã qua thì nó có đáng gì hết và lúc đó cái, cái chuyện đầu tiên là, là gì là bị được sau khi được nhận là dân kinh chí sẽ muốn để giáo tham băng sắp băng tăng nero tất tham băng đây là một cái nhận thức mà tất cả các vị tu đồ quần đều có và tôi đã thuộc lòng cái câu tiếng vạn đó dân kinh chí sẽ muốn để giáo tham băng tất cả cái gì mà do duyên tạo ra thì sắp băng tăng nero tất tham băng chắc chắn là phải có lúc nó nó nó nó nó nó nó, nó, nó phải nó phải vì ờ, gọi là vô thường về về chấm dứt hiểu được như vậy nghe nó vấn đắc thì nó bao gồm toàn bộ Phật pháp trong đó tất cả mọi thứ đều do duyên mà có thì cũng rồi cũng phải do duyên mà mất đi đó là cái đầu tiên cái thứ hai là vì nó mang ơn mang ơn cái kẻ nào mang ơn cái người nào mà đã trao tặng đã hỗ trợ để giúp đỡ cho mình quả vị đó như là ngày ngày gì đấy ngày ngày ngày ngày sau là phát đệ nhất tinh văn đệ nhất trí tuệ vậy đó mà cho tới cái năm mà ngày tịch là ngày 84 tuổi tức là ngày ngày tính theo tuổi đời ngày lớn hơn thế tôi 4 tuổi à, mà trong suốt 44 năm trời ngày gặp Thế Tôn năm ngày 40 tuổi à, ngày gặp Thế Tôn năm ngày 40 tuổi à, đúng rồi năm là gần 40 tuổi và ngày ngày ngày ngày ngày chị trụ thế thêm 44 năm nữa và trong suốt 44 năm đó, đó chứ ngày là bia la hán thì ngày không có cái tình riêng nên nhớ la hán không có tình riêng nha ai ngày cũng nhìn giống nhau ờ, có điều là đối với thầy tổ huynh đệ khải kính thì ngày ngày có thể ngày chấp tay ngày đỉnh lẻ ví dụ như vậy nhưng mà đặc biệt ngài, ngài có một cái ờ, thái độ đặc biệt phải nói là uh, gần như là biệt đãi đối với một vị trưởng lão tên là Asachi ngài biết ngài Asachi ở hướng nào thì ngài ngủ ngài xây đầu hướng đó để ngài cảm cái ơn ngài cảm cái ơn ngài cảm thấy ơn mà ngày xưa lúc mà ngài còn là du sĩ ngoại đạo ngài nhờ nghe ngã sẽ chí nói cái câu kệ mà vạn pháp do duyên sinh vạn vạn pháp do duyên diệt ờ, bậc đạo sư của tôi đã nói rõ duyên sinh mà duyên diệt ấy ngài nghe sao mà chứng tôi đầu quần và vì cái chuyện đó mà ngài mơ ơn suốt cuộc đời mà người mà, mà mình đâu tưởng tượng ngài ngài đắc a la hán sau đó ngày xuất gia chứng là hán nhưng mà cái ơn cái ơn của cái người mà khai thị cho mình chứng tôi đầu quần ở nó lớn kinh khủng lắm ừ. bởi vì theo mô tả trong kinh ấy, chứng tu đầu quần nghĩa là mình đã nhảy lên khỏi cái hầm lửa nhảy lên khỏi cái hố phân còn ba cái quả vị còn lại là chỉ là tắm rửa thôi tắm rửa rồi mặc áo quần rồi rồi son phấn sức dầu thơm nước hoa hương liệu thì cái là ba cái sao cái phụ nhưng mà cái chánh là cái tu đầu quần là mình nhảy lên được khỏi hố phân mình nhảy ra được khỏi cái hầm lửa nhảy, nhảy ra chạy ra khỏi được cái nhà ngục mà giam nhốt mình đó cái giây phút đó mới lần còn cái đằng sau cái chuyện mà mình ra khỏi cái nhà nhà tù ờ, nhảy lên khỏi hỏi của phân rồi mình làm cái gì tiếp theo đó là nhẹ ba quá vị kia tuy là cao nhưng mà là nhẹ đó. cái cái mà nặng ký nhất là cái chuyện đó đây cho nên à, cái ông ờ, tôi trở lại cái chuyện mà ông cha chồng của quý sa kha đó, sau khi bỗng chứng xong rồi ông nhớ cái ơn ông nói trời ơi không có đứa con dâu rồi là mình là ngàn thu gạo tím luôn chứng tôi đồ quần mà ổng mới ổng mới vô ông nói với nàng thế này người ta gọi con là dâu của ta nhưng mà ta muốn gọi con là mẹ của ta ổng ta là Miga đó ổng ta là Miga đó ổng là triệu phú Miga đó và kể từ cái lúc ổng tuyên bố như vậy đó người ổng có hai cái tên một là triệu phú Miga đó hai là Miga ổng ờ, là ổng là triệu phú Miga đó nhưng mà bà Quý Sa Kha đó và quý Saka đó là có thêm cái tên mới nữa đó là quý Saka cũng có mà gọi là Migara Ma Tú có nghĩa là mẹ của ông triệu phú Miga Migara dễ sợ tức là ông đó mà người ta gọi con là dâu của ta nhưng ta muốn gọi con là mẹ của ta bởi vì ta có tất cả là nhờ con và ở trong tăng chi bộ kinh cái pháp ba chi trong đó có nói rõ cái này này các tỳ kheo một nhà vua có ba điểm cần phải có ba địa ba cái địa điểm cần phải ghi nhớ suốt đời mốc là cái chỗ mình sanh ra mình sanh ra quê quán mình đâu hai là cái chỗ mà mình gọi là lên ngôi à, lên ngôi lên ngôi thứ ba là cái chỗ mà mình thắng trận những cái chỗ nào mình mình thắng trận ấy, Ừ, chỗ đó mình phải nhớ ừ, một là chỗ sinh ra hai là chỗ lên ngôi và ba là chỗ thắng trận thì đức phật dạy này các tỳ kheo một tỷ kheo cũng có ba nơi chốn cần phải nhớ một mình đã xuất gia đâu chỗ nào mình đã xuất gia thứ hai chỗ nào mà mình đã chứng sơ quả ba là chỗ nào mình chứng la hán đặc biệt như vậy yeah mà sẵn ở đây tôi nói luôn bà con mà nghe tôi nói rồi các bà con chạy vào trong kinh tạng thì bà con không thấy nguyên văn như vậy mà trong đó nói thế này tỷ kheo cũng có ba chỗ cần ghi nhớ một là chỗ mình xuất gia thứ hai là chỗ mình thấy được bốn đế và thứ ba là chỗ mình gọi là trở thành bậc lậu tận trong chánh tạng ghi như vậy mà trong chú giải mình giải thích chỗ mình xuất gia là dễ hiểu rồi nhưng mà chỗ mình thấy được bốn đế đó thì trong đó mới nói là ta thấy được bốn đế lần đầu có nghĩa là chứng sơ quả và cái thứ ba chỗ mình trở thành bậc lậu tận tức là cái chỗ mình chứng quả la hán nhớ nha các nhiều cái phải nói phải hiểu nó chú giải cho ông tôi ừ, không có đọc chú giải thì cứ mình cứ uh, suy diễn theo cái tiếng việt của mình nó nó kẹt lắm vậy giờ nó đang tràn lan mỗi phong trào giải thích kinh tạng bằng tự điển hán việt à bây giờ nó đang lan tràn cái phong trào đó Ờ, tức là có nhiều người họ cũng khoái làm thầy cũng nhào ra giải thích kinh tạng ờ, ờ, cứ lật trung bộ kinh ra là kế bên để quyển từ điển hán việt của đào duy anh rồi nó của nguyễn văn khôn kế bên ví dụ như, như trong đó là để mà vô tướng tâm định giải thoát thì vô tướng ở đây ấy, là bắt đầu mới tra vô là gì tướng là gì rồi cái tâm là gì định là gì thì mới ráp lại vô tướng tâm định mới giải thích theo là ông ông đào duy anh ông thiều chủ à, trần văn chánh à, ví dụ như vậy Đây không giải thích kinh tạng không thể nói gì bị kẹt lắm không à, ăn bậy được nhưng mà không có nên tuyên truyền cái bậy nha mình nấu đồ tầm bậy ta ăn ta đau bụng thôi nhưng mà mình tuyên truyền cái đó mình ờ, không có chìm sâu trong kinh điển ờ, thì mình không có biết sợ một cái này có nghĩa là khi bản thân mình không rõ không thông mà nói bừa đó một là mình hại người ta mười hai là mình hại mình bởi vì mình mình không hề biết rằng sẽ có những người họ mất cả đời để họ đi theo cái hướng dẫn sai lệch của mình và cái quả cái đời sau sinh ra ngoài cái chuyện mà mình sinh ra trong cảnh giới tâm tối làm cái loại yếm khí yếm quan yếm khí yếm quan là sao yếm khí nghĩa là sống ở chỗ thiếu oxygen yếm quan là chỗ không ánh sáng làm những cái con mà lôi nhau lúc nhúc là do cái quả xưa là mình một là chán ghét sự thật chán ghét trí tuệ hai là mình gọi là tác động cho người khác cũng giống như mình cũng là chán ghét lý trí chán ghét trí tuệ chán ghét lý lẽ đấy thì sinh ra làm những loại yếm khí yếm quan, yếm khí là yếm quan như tôi đã giải thích sinh ra trong chỗ thiếu oxy mà cũng thiếu ánh sáng kinh khủng như phải làm mấy cái lò lúc nhúc lúc nhúc mình dở một cái xứ xứ lạnh mình có xứ nóng kìa dở một cái miếng to dở một hòn đá ở dưới nó lúc nhúc lúc nhúc mấy con gì mà mình không biết tên nó luôn mà có nhiều con làm mình phải lấy kiến lớp mình mới thấy vậy con mà mắt thường mình chỉ thấy nó lôi nhau chứ biết thấy mặt mũi nó làm sao mà tối hậu mình rậu nó ra mình mới bị khiếp nha nhớ cái đó ừ. cho nên sẵn nó nói cái chuyện mà mà ba cái chỗ thì kheo đó cần nhớ thì tôi phải dạy nó nói quay qua cái đề dạng tinh tạng nha rồi thì ở đây tôi đi cô tôi đi một vòng hơi xa đó ừ, rồi cái bốn cái trường hợp nhân quả trường hợp một là sinh ra trong cái nhân lành mà lại mà lại là à, tiếp tục ừ, sinh ra trong quả lành mà lại tạo nhân xấu có nghĩa là là một kẻ hành khất ăn cho hết cái phần mà mình đã sinh sáng nay còn chiều nay ra sao không cần biết nhớ nha rồi hồi nãy tôi mới kể qua cái chuyện mà cha chồng của bà quý Sài ca mà tôi đi riết riết riết, riết mà nó ra nào tu đầu tập lâm chứ lúc ra nãy lại nằm cái chỗ cái chữ ăn ăn ăn đồ, đồ cũ ấy. thì đa phần 99 phần trăm là điều lọt với cái trường hợp gọi là hành khách không cần biết ngày mai gọi là hành khách gọi là no tomorrow back tức là một thứ hành khách không có ngày mai ừ. có nghĩa là cả đời vung sớ nỗi sầu một đời vung sớ niềm đau ừ. đó, có nghĩa là suốt là cứ đi, đi đi tìm đi tìm kiếm cái trốn trốn cái này tìm cái kia trốn khổ tìm vui trốn khổ tìm vui bằng cái tâm thế cái tâm trạng quan mài của hạnh khắc và đa phần là chỉ biết ăn cơ hết cái phần mà mình sinh được sáng mai ừ. khi mà trời còn nắng trời còn đẹp không à, thì đi sinh cho đã xong về vùi đầu đó ăn cho mập cái thay rồi nằm ngủ buổi chiều hôm đó trời mưa lớn trở lạnh co ro rét rung bụng đói lúc đó mới biết mùi không? chứ thay về sáng mình chỉ có mình lết thêm phút nữa là mình có phần cái chiều nay rồi không chỉ là sáng sinh thấy ngó trong ngón nó vừa đủ khúc bánh mì với chai nước ngọt cái là xong rồi đó lại lo buổi trưa đó thôi nè giờ đã tôi có nói sống thiếu thốn có hai trường hợp một là do mình ly dục uh, ờ, thiểu dục tri túc thì cái đó tôi quỳ tôi lại không nhưng mà cái trường hợp thứ hai là do mình không có đủ cái điều kiện không đủ phước báo cho mình sống khốn khó à. thì cái trường hợp một ấy, là sống trong quả lành nhưng mà tạo toàn nhân xấu biết bao nhiêu người hôm nay giữa một covid giữa khi mà mọi người khó khăn ở trong cái ăn cái mặt không đi lại thì coi như không có kể rồi bây giờ nhốt cha đó trong nhà gọi đâu nữa là đi nhưng mà đại khái là giữa lúc người ta có khăn với cái ăn cái mặt thì mình bây giờ hai cái đó mình có sợ mà thậm chí tôi biết chuyện hiện giờ tại Sài Gòn tại Hà Nội tôi biết chính xác tại Sài Gòn Hà Nội có những người trong mùa Covid này mà họ vẫn ngồi uống trà thiết quan âm của Đài Loan vẫn ngồi ăn sô cô la của Thụy Sĩ vẫn ờ, gọi là ăn bơ ăn phô mai của ờ, Âu Mỹ bình thường chỉ là có họ chuẩn bị trước đó. Ừ, chuẩn bị trước có mà có những người bây giờ nè mì gói không có ăn à, mà cái quan trọng nhất là ngay trong lúc chúng ta vàng son nhung lụa liệu có bao nhiêu kẻ biết ghé mắt qua bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài phố nhìn sang nhà hàng xóm xem cái lũ trẻ nheo nhóc bên đó bây giờ nó sống ra làm sao tối ngủ mình trầm mờ lỡ trầm mờ một tí nó ngợp nửa đêm cúp điện hoặc máy nó không quay nữa là mình đã thấy ngợp mình thấy khó chịu mà mình có nghĩ đến những kẻ bây giờ nó bị covid nó thở không nổi không nó le cái lưỡi ra nó trào nước mắt nó thở không nổi mà đôi khi mình thì không có mệt à, mình chích mũi thứ hai là chích Pfizer mũi thứ hai là ờ, cực kỳ yên tâm ờ, mà chưa kể bây giờ có những người không biết bao giờ đến phiên mình được chích mà mình chích Moderna hay là chích Pfizer là chích Johnson Johnson hay là chích Sinopharm <laughs> biết Sinopharm <laughs> thuốc quanh ba ba tôi mà thuốc của anh ba tôi thì mình cũng ngán lắm bởi vì anh ba sửa con nít mà anh ba còn bỏ melatonin chưa được thì xá gì là ba cái thứ đó ba bố bỏ bố bố, bố để nước mắm cho trong đó là, là bố để xì dầu cho đó cũng phải chích theo chứ bây giờ biết sao thấy chữ sino <laughs> rồi tôi thấy ớn thật ra chữ sino nó cũng có cái chữ china ừ, china mà biết bà con có biết không sino nhất là bà con là biết tiếng latin đó. biết tiếng latin à, tên tên tên tên ờ, tên Latin của cây cỏ này đó nó hay có cái chữ sinensis à, sinensis hoặc là japonicus japonicus là cái cái giống đó nó từ Nhật còn cái sinensis tức là nó từ tàu thì cái sinensis là sino nó viết bằng chữ sợ nhưng thật ra nó cũng từ gốc ừ, nó cùng một gốc của chữ China mà nó từ xuất phát từ cái tiếng tiếng Hán là chữ sin sin thì có chỗ âm là ch in có chỗ là s ờ, in sin có nghĩa là tần bởi vì đời tần vĩ hoàng á, là cái giai đoạn đầu tiên mà toàn cõi trung hoa được thống nhất cho nên hôm nay với âu mỹ học giả khi ờ, vào thế kỷ thứ 10 thứ 18 à, ờ, thì à, có người để họ còn họ còn nhắc tôi nữa họ còn nhắc tôi thì à, thế kỷ thứ 18 19 cái người Âu Mỹ lần đầu tiên họ học trước lên chứ trước thế thời thế kỷ thứ 10 14 đời nhà Minh là Âu Mỹ họ đã biết tới tới người Tàu họ cũng kêu là chỉ họ dùng cái chữ tên tần chữ tần để gọi nó Tàu nên ừ. chữ Sino hôm nay mà chích cái, cái Covid vaccine mà của Sino Sino Phật Ma là ấn lắm à, thì mình thấy mình đang sống trong cái môi trường vàng sông nhung lụa như thế nào Đấy. mà trong khi đó đó bây giờ biết bao nhiêu kẻ khổ mình có thương hay không cái con người nó khác con thú ở điểm này trong cái lúc khỏe biết nghĩ đến lúc đau đến lúc già lúc sống nghĩ đến lúc chết à, khi đang sống với đang sống một mình biết nghĩ đến người khác trong khi con thú nó không có khả năng đó con thú là tới đâu biết tới đó nhưng mà mình thì khác đó là con người con người nó khác ở chỗ là lúc này biết nghĩ đến lúc khác và sống với người này biết nghĩ đến những người khác đó là con người mà dĩ nhiên nghĩ đến cái chuyện về hướng tích cực nha chứ phải ngồi phải ở với người à, chồng mà nghĩ đến ông hàng xóm người đó không phải mà tôi đang đến nghĩ đến ngủ đang ở với người thân mà biết nghĩ đến người dân biết xót thương những cái mảnh đời mà không mắc mới gì tới mình Đấy. À, sống mà sống trong kiếp này để biết nghĩ đến đời sau kiếp khác đó chính là con người hoàn hảo nha sống trong sanh tử biết nghĩ đến giải thoát đó là cao nhất Và dưới đó bậc là sống đến đời này mà biết nghĩ đến đời sau đó là, là, là thấp hơn bậc rồi cái thứ ba sống bên cạnh người thân mà biết nghĩ đến người dân đó, đó là ba cái một là sống với người thân biết nghĩ đến người dân thứ hai nữa là sống đời này biết nghĩ đến đời khác và cuối cùng sống trong sanh tử mà biết nghĩ đến giải thoát lại ba cái nhớ như ôm lại nha một là à, một là sống với người thân mà biết nghĩ đến người dân à, rồi thứ hai nó là sống trong đời này biết nghĩ đến đời sau thứ ba là trong sanh tử biết nghĩa đến giải thoát thì có được ba cái này được gọi là người lành à, còn cái người mà không lành đó thì họ chỉ khác con thú ở một chỗ thôi lúc đói nghĩ đến lúc no lúc trẻ nghĩ đến lúc già lúc khỏe nghĩ đến lúc bệnh lúc sống mình biết nghĩ đến lúc chết thì đó là cái người bình thường không à, còn cái người thiện phải có ba cái một đó là sống bên cạnh người thân biết nghĩ đến người dân sống đông đời này biết nghĩ đời sau sống trong sinh tử biết nghĩ đến giải thoát đấy là ba cái đặc điểm cho nên cái hạn đầu tiên là sống ở trong quả lành mà toàn là nhân xấu công mà đấy, cái hạn này làm thứ hành cất sau buổi ăn sinh sáng nay về trùm mình ngủ để chiều nay mưa chiều đổ xuống trên phố đói lạnh điều hiu mà không có gì bỏ vào bụng và không hề biết rằng đêm nay nếu đói không ngủ được thì phải làm sao họ không bận tâm tay đây đó là trường hợp một và một trường hợp nữa là ở trong tăng chi bộ kinh Phật có dạy rất rõ này các vị kheo đây là cái thời điểm mà các ngươi cần phải nỗ lực cần phải tinh tấn không để mình sau này phải hối tiếc đó là những thời điểm nào này các vị kheo khi mà các ngươi còn trẻ còn khỏe còn có sức để mà chịu đựng nắng gió mưa sương không bị bệnh tật thì đây là lúc các ngươi cần phải nỗ lực đừng có để đến lúc mà cơ thể nó rã rời nó không còn sức nữa lúc tu tập không phải là chuyện dễ đó là trường hợp một là cái thể lực tốt trường hợp thứ hai là đây là cái lúc mà vật thực còn kiếm được chứ coi chừng có một ngày mà thiên tai nhân họa nó xảy đến binh đao can hoa khói lửa chiến tranh, không ờ, rồi lúc đó kiếm một miếng ăn không phải là chuyện dễ đấy cái thứ ba đó là khi mà tăng chúng còn đoàn kết còn hòa hợp và thanh tịnh khi đó nếu mà không nỗ lực tu học sẽ có một ngày mà tăng chúng không còn hòa hợp và thanh tịnh nữa thì lúc đó biết tu với ai biết nương cậy ai Đấy. cho nên ngài nói rằng đây là những cái cơ hội mà mình phải tranh thủ và như hồi nãy tôi nói đó cái người có một cái chữ ngoài đời hiểu theo nghĩa khác mà trong đạo hiểu theo nghĩa khác ngoài đời có cái chữ là cư an À, tư nguy có nghĩa là sống ở trong cái lúc mà an nhàn yên ổn thì phải biết nghĩ đến cái lúc mà bất trắc à, thì trong đạo mình là trong mọi lúc phải biết nghĩ đến cái giây phút mà mọi sự nó bất trắc như là cái câu câu nói của thiền sư Techaniya mà tôi mới vừa nhắc ngày qua là khi mà ngài bị à, năm 2018 bị phát hiện ung thư ruột đem về Singapore chữa trị à, nhiều lần và hôm nay thì ngài ok rồi thì theo mình biết thì ung thư mà sau khi vượt qua được 5 năm ok thì có thể năng có khả năng sống luôn à, luôn ở đây có thể là 7 năm thành 10 năm chứ phải luôn có nghĩa là, là hơn người khác đâu nha thì uh, có người đến thăm hỏi ngày vậy chứ chắc lúc mà ngày phát hiện nghị bệnh thì ngày tu ghê gớm hơn để không trước khi mà ngày biết ngày bị ung thư là ngày đã nghĩ đến cái chuyện mình có thể chết bất cứ lúc nào chứ không có đợi tới cái chữ cancer căn xe không có cần không có cần cancer căn xe gì hết không cần mà ngài nói một người mà tôi rốt ráo ngày không nói ngài mà ngài chỉ nói một người mà rốt ráo thì không có đợi bác tới bác sĩ phán không đợi tới cơ thể lên tiếng mà trong từng ngày từng giờ phải nhớ chừng rằng cái khả năng mình đi thì nó cực kỳ lớn cái khả năng ở đó là 50 phần trăm nhưng mà khả năng đi cũng 50 phần trăm giống như nhiều lần tôi nói bước ra đường chạy xe cẩn thận cách mấy thì cơ hội sống sót chỉ có 50 phần trăm ở mình thôi 50 chứ không phải 51 đúng 50 tròn vo này. còn 50 còn lại là do cái đứa khác trên đường bây giờ các vị có chạy đúng luật cách mấy mà cái thằng bên kia từ ở bên kia mà nó ban qua đây nó hút thẳng trực diện vô vô vô vô, vô chỗ tài xế thì các vị nghĩ bị còn không nói là tôi là chạy cẩn thận đúng anh cẩn thận tôi biết tôi biết nhưng mà anh chỉ có 50 thôi 50 kia là của cái người khác trên đường ấy, trên đường ấy. mà người khác đó, có thể là một đứa bé nữa, nhất là ở Việt Nam mình đang chạy ngon lành như là tự nhiên có một cái chiếc xe đạp nhỏ xíu từ trong hẻm nó bay ra mình tránh nó là là đứt bóng từ bi không? cái người giết mình có thể là một đứa bé không? một đứa bé mà nó ngồi trên cái, cái xe đạp nó ngồi chưa tới nó thọt thọt nó xíu lùng xịt vậy mà vậy mà nó giết được mình mới hay chứ yeah mình đang phóng hào hào từ trong hẻm nó bay ra thì cái phản xạ là sao ta mình bẻ ta lại bẻ cái là là phía sau nó lên nó rước đi luôn nha Đấy. cho nên đó là ngoài đường mình chạy xe mình cẩn thận bằng trời thì coi như là cơ hội sống sót chỉ có 50 phần trăm còn 50 là của trong tay người khác nha ừ. cho nên ngày mới nói đâu có đợi đến lúc bác sĩ nói gì không đợi đến lúc cơ thể lên tiếng mà người tu hành miên mật phải nhớ rằng khả năng đi và khả năng ở đều 50 phần trăm cho nên đợi đến lúc bệnh đến lúc già đó là coi như là tệ người đó tệ này à, rồi trường hợp thứ hai à, là sanh ra cái hợp thứ nhất là sanh ra trong quả lành mà lại sống toàn là nhân xấu còn trường hợp thứ hai sanh ra trong nhân sanh ra trong quả xấu nhưng mà lại biết sống với nhân lành này bà con hiểu rồi đấy. có nghĩa là do một cái tiền nghiệp nào đó trong quá khứ một tôi cố ý tôi nhấn mạnh chữ một nha một cái tiền nghiệp đó nó trong quá khứ mà bây giờ mình phải sanh vào trong một cái môi trường một hoàn cảnh điều kiện nó không có được thoải mái à, và tôi xin nhắc mở ngoặt nói riêng cái này đừng thấy người ta nghèo mà tưởng người ta phước bố thí thua mình sai sai sai sai sai, sai. bây giờ họ nghèo là bởi vì họ đang trả một cái nghiệp xấu nào đó trong quá khứ chứ còn mà cái phước bố thí của họ trong quá khứ những cái phước mà nó chưa đến lúc nó trổ đó thì chỉ có trời biết thôi. chỉ có trời biết thôi nha à, thí dụ như năm 1980 á là mình tạo cái, cái, cái, cái, cái nhân nghèo là năm 81 mình tạo nhân giàu năm 82 nhân vậy năm nhân nghèo là 84 nhân giàu từ đó tới nay là 40 năm thì giàu nghèo giàu nghèo giàu nghèo nó xen kẽ nhau có dòng lương hồi lúc thiện lúc ác lúc thiện lúc ác thì bây giờ nó đang là cái lúc mình phải trả cái cái cái cái, cái nghiệp nghèo nè trả cái quả nghèo mà của năm 87 này nhưng mà còn cái quả giàu của năm 88 á, thì chưa à, cho nên hôm nay mình thấy ai đó đói bệnh nghèo khó xấu xí tật nguyền mình cũng đừng có vội vã cho rằng mình tu hơn người này nha yeah, mình tu hơn người này đó là bậy lắm để chẳng qua nó bây giờ nó đang nó đang nó đang giải quyết cái nợ xấu của nó thôi nó đang gọi là nó nó nó nó nó mới vừa nó nó, nó đạp phân thì bây giờ cái chân nó phải có mùi để mình thấy nó, nó đi ngang mình thấy nó có mùi cái mình khinh đấy mà mình quên rằng nó nó đang trả cái nợ mà do nó bất cẩn do nó bất cẩn hồi nãy nó biết nó bất cẩn lúc nào cũng biết mà do nó đạp phân bây giờ nó phải đi làm việc với cái, cái đôi dép dính phân nhưng mà sau khi nó rửa xong rồi nói với mình chưa biết đứa nào thơm đứa nào khó nói khó nói à, chưa biết nó rửa chân rửa dép nếu còn nó dục đôi dép đó, nó chơi một cái đôi ờ, đắt tiền LV vô không xong rồi nó đeo nguyên một cái Rolex Platinum lên nó rồi nó đeo một những 10, 18 carat vô đó là lúc đó hơn mình nhớ nha <laughs> chứ đừng có tưởng mà mình thấy nó đạp ờ, lầy lụa vậy mình ớn à, mình tưởng là ờ, chắc là nó là nó thua mình không có đâu nó vô nó còn nó tắm này nó tắm nó tắm xong nó Chanel number five rồi vô rồi thơm phức luôn lúc chết cho nó đó cho nên người có hai cái một là cái quả và cái nhân trước mắt mình thấy người ta cái quả người ta đang sống trong cái quả xấu nhưng mà không có chắc người ta thua mình đâu vì sao vì để coi cái tiếp theo nó sanh ra trong cái quả xấu nhưng mà coi cái bước tiếp theo là nó sống trong nhân lành hay quả nhân lành hay nhân xấu đó là chuyện khác nha như ngày qua trong bài giảng qua tôi có nói cái phần ngày dạy rất rõ trong tăng trong tương bộ kinh cái chương là chương đế thích ngài có dạy thế này này các vị kheo ai thành tựu chánh tính bố thí và giới hạnh đa văn cùng trí tuệ kẻ ấy không phải nghèo ừ, kẻ ấy không phải nghèo nhớ nha ừ, kẻ đấy không phải nghèo ai thành tựu chánh tính không rồi cái ờ, gọi là bố thí cùng trí tuệ đa văn và giới hạnh kẻ ấy không phải nghèo năm cái thí tính thí giới văn và trí Đấy không? cho nên người đó có thể sinh ra trong một trong trong một cái quả xấu thí dụ như sinh ra nghèo xấu bệnh dốt nhưng mà nếu mà họ lại sống trong nhân lành thì về nghĩa bóng họ không có nghèo đâu mà nói về nghĩa đen thì bây giờ có thể họ đổi đời ngay kiếp này hoặc có thể là sẽ đổi đời trong kiếp sau lúc đó mình chạy thì họ không kịp mình hít khói cũng không có khói để mình hít nữa không có khói để mình hít bởi vì nhiều khi tiếng Việt Nam có một câu là cho nó đi nó hít khói hít khói nghĩa là gì hít khói nghĩa là mình ít ra mình cũng còn gần với cái người trước mặt mấy cái khói để mà hít còn coi chừng nó không có khói để mà hít nữa nó, nó xa nó cách mình ngàn dặm thí dụ như trong kinh nói <clears throat> ông đề bà đặt đà ổng coi như là ổng suối ổng đề ở à, suối Ayua thế giết cha mà cha chính là một vị thánh thánh nhân ghê chưa suối người ta giết cha là đã là cái tội nó nặng rồi dầu mình không phải giết nhưng mà mình suối người ta giết cha mà cha người ta lại là bậc thánh nhân nữa tại là cái tội nó nặng rồi, rồi ông còn chia rẽ tăng rồi ông làm thân phật chảy máu đó là mấy cái nghiệp chánh rồi mấy cái mấy cái mấy, mấy cái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ là không kể ông đi ông nói xấu đức phật nói xấu chư tăng nói xấu ngày sau lại phát cái đó mình không kể mình chỉ kể mấy cái chánh thôi suối người ta giết cha mà cha là thánh nhân ha rồi rồi rồi chia rẽ tăng À, rồi làm thân Phật ờ, đúng ra điều trong kinh nó chảy máu thật ra chú giải nó không có chảy máu không ai có khả năng làm cho Phật chảy máu mà chỉ có làm cho người bị máu bầm thôi à, à, máu bầm thôi chứ còn mà là gọi là, là trong kinh kia là tá chắc tá chắc phinh nát tá chắc phinh nát tá chắc phinh năng cái đầu tiên là làm cho Phật bị rách da tá chắc phinh năng không có không ai khả năng làm cho Phật rách da mà bằng ác tâm không có trừ phi thiện tâm thì có thể chứ còn ác tâm không ai có thể làm như vậy bị rách da được hết rách cái da đó được như đề về được ba xô đá rồi một mảnh vụn văn chúng dựng thế tôn làm cho thế tôn bị bị bị bầm thì với ác tâm không ai có thể làm như một vị phật mà bị rách da chỉ có thiện tâm thì được ví dụ như thầy thuốc ông chi qua cá ông tới ông mới đảnh lễ phật ông nhìn cái chân ông nói cái chân không thể để nguyên như vậy được ông mới quỳ ông đặt tu đồ ơn mà chứ còn nói chứ như tôi mà phạm như thế này mà kêu tôi rập ngày tôi không dám rập ai biết lúc mình rập rập mà tâm gì đâu có biết lúc mình rập mà tâm lành nhưng mà lỡ lúc mình đang rập mình nó xen vô cái tâm gì đó thấy bà luôn mà ông tôi đu quợn đâu có sợ ông quỳ xuống đó cái chân thế tôi phải lấy máu ra thì ông mới lấy dao ông rập ông rập ông lấy cái máu bầm ra thì mình thấy trong cái sự kiện đó là ông người ta chỉ làm cái ngày bị máu bầm thôi uhm. nhớ nha cái người làm phật chảy máu chính là ông, ông lương y chi ba cá nhưng mà ông này ông lại được phước ổng lại được phước, phước lớn uhm thì các vị thấy ông làm ông à, đề bà đa là chia rẽ tăng là, là làm phật bị à, thương tích này rồi thuê rồi, thuê người hại phật ông thuê ông thuê 16 sát thủ tới mà giết đức phật mà không thành rồi ông thả ông, kêu người thả kêu vua thả vôi mà con vôi nalagari vôi say thả ra để hại phật cũng được cái nghiệp ông nặng như vậy rồi bây giờ ông phải đọa đi ngục trong suốt một tiểu kiếp mà trong một cái hình thức chịu khổ cực kỳ ghê rợn có nghĩa là cái cái đầu ông nó bị nó bị ghim ở trong một cái trần bằng bằng sắt thay mà đứng cái trần nằm bên đây và đằng này cái một nửa đây là nó, nó nó ngập ở trong sắt và cái chân ông nó cũng bị ngập trong sắt có nghĩa là ông trở thành một cái một cái cây cột mà cái trần cái rúp và cái floor nó đều bằng sắt hết trần và nền bằng sắt hết sắt đỏ sắt cháy đỏ mà chánh giữa thì bị đâm bị chém bị tầm lâm lửa đốt suốt một tiểu kiếm vậy. À, bây giờ mình nhìn ổng thì mình thấy nó, nó, khổ lắm nhưng mà nay mà ổng lên đó, thì cái công đức ổng là mình không có bị được bởi vì ổng thời gian ổng tu nó gấp đôi ngày sao là phật tu gấp đôi ngày sao là phật cho nên trường hợp hai là người sinh ra với quả xấu nhưng mà coi chừng nha, họ hơn mình ở chỗ là họ sống với quả lành sống với nhân lành nha trong cái mùa covid họ khó khăn khốn khó nhưng mà họ biết nghĩ đến người khác họ biết làm phước họ biết chia sẻ trong cái khả năng của họ ừ. hoặc tối thiểu mỗi đêm biết ngồi xếp bằng nghĩ tưởng đến những cái mảnh đời cơ nhở đối lạnh rồi thương ừ, thì đó gọi là gọi là tu tập với đề mục là bi bi vô lượng tâm từ vô lượng tâm là mong cho mọi người được an lạc được sống với nhân lành quả lành nhớ nha à, từ vô lượng tâm là mong cho người ta sống với nhân lành quả lành biết biết làm thiện và được sống sung sướng thì đó gọi là lòng từ còn lòng bi là mong cho người ta đừng có sống với nhân xấu quả xấu nghĩa là mong cho người ta đừng có bị khổ và đừng có làm ác rồi cái thứ ba đó là hỷ vô lượng tâm nghĩa là mong cho mọi người là vui là vui cái, cái, cái, cái, cái thứ ba là vui vui khi thấy người ta được sống trong nhân lành quả lành còn cái từ là mong mong cho người ta sống trong nhân lành quả lành còn cái hỷ là vui khi thấy người ta sống trong nhân lành quả lành nghĩa là thấy người ta giàu thấy người ta đẹp thấy người ta giỏi mình cũng vui vui theo mình thấy vui mà vui mình đừng lại lựng lại nói là ta nịnh dở ừ. vui theo ừ. thấy người ta làm phước mình cũng vui theo ừ. Ờ, tôi thì tôi không dám nói tôi tôi nhiều tùy hỷ nhưng mà tôi có cái này tôi thấy người ờ, chúng sanh mình nó, nó, nó sung sướng tôi nghĩ bụng nó kệ nó có đứa bớt khổ thế giới nó bớt loạn tôi nhớ tôi thường có suy nghĩ đó ờ, tôi có thấy tôi tôi coi báo tôi thấy có những tin vui nó kệ cha nó có đứa khổ thì có đứa mà bớt khổ thì đời nó bớt loạn bây giờ thêm người nghèo thì thế giới nó lại nảy sinh vấn đề thêm một đứa dốt thì đứa, thế giới nó nảy sinh vấn đề thưa thêm một đứa tội phạm thì thế giới nó nảy sinh vấn đề thôi thì cứ mỗi lần mình đọc tin tức Ờ, tin tức thế giới tin tức khu vực tin tức tin tức quốc gia tin tức về vùng miền xã hội tỉnh huyện ấp ừ, thôn gì đó mà mình thấy ở đâu có cái tin gì vui vui nó cả cha nó có đứa họ sướng thì nó, nó, nó thế giới bớt thì được vấn đề đó cũng là một cách tùy hỷ nha ừ. rồi còn cái xã là sao xã là cái khả năng bình thản có được từ cái nhận thức rằng nghe cho kỹ nha cái khả năng bình thản có được từ cái nhận thức rằng tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng mình thương ai cách mấy thì mình cũng không có giúp được gì cho họ ngoài cho bằng cái thiện nghiệp của họ mình có ghét ai cách mấy thì mình cũng không có hại được họ ngoại trừ ra cái ác nghiệp của họ cho nên mình không cần phải ái luyến cũng không cần phải thù ghét ai hết mà hãy để cho cái thiện nghiệp cái ác nghiệp nó xử họ à, bây giờ mẹ ruột mình hấp hối ngáp ngáp trong tay của mình mình không biết đạo thì mình đau điếc không mình thấy mẹ bị covid mẹ thở nổi mình đau lắm nhưng mà mình nhớ cái này trước khi gặp mình thì mẹ đã gặp hàng tỷ tỷ đứa con khác mình chỉ là một trong số hàng tỷ đứa con khác và trước khi gặp mẹ mình đã có hàng tỷ bà mẹ khác và các bà mẹ mà đang ngáp ngáp trước mặt mình bà đang có một núi cái tiền nghiệp nó đang can thiệp đang can thiệp sự sống của bạn một núi tiền nghiệp nhé trong đó gồm cái nghiệp xấu và nghiệp nghiệp lành này thì bây giờ mình thấy bác ngáp ngáp thì mình không biết là cái núi đó đó là một núi tiền nghiệp đó bây giờ cái nào nó đang can thiệp đây chưa biết nếu mà bỏ qua được cái trận này mà bà được khỏe mạnh rồi bà tu hành tinh tấn thì như vậy rõ ràng đây là có sự can thiệp của của thiện nghiệp quá khứ nhưng mà nếu mà bà đã cái duyên nó mãn rồi thì có thể là do cái phước bà phải đi sớm để bà về cái nơi khác tốt hơn nhưng cũng có thể do cái nghiệp xấu là bà phải yếu bà phải chết ở đây bà, bà phải chết để bà đi về cái chỗ khổ hơn hoặc cũng có thể là bà không có duyên tu hành cho nên bà tiếp tục sống để mà bà tiếp tục bà làm ác trong khi đó có trường hợp bà tiếp tục sống để bà trở thành một người phật tử tốt hơn khó nói lắm khó nói lắm cái chuyện hôm nay mà mẹ thở không được là mẹ chết khó nói cái đó là thiện nghĩa quả thiện quá cái nào can thiệp khó nói lắm bởi vì hồi nãy nhưng tôi mới phân tích bà mất lúc này bà đi về một chỗ tốt hơn hay là mất lúc này đi về chỗ tệ hơn đó chỉ có trời biết này nhớ nha ừ. Đấy gọi là xả vô lượng tâm cái sự thanh thản lòng bình thản có được từ cái nhận thức rằng mỗi loài có một cái nghiệp riêng ừ, nhớ cái đó nhớ cái đó rồi như vậy thì có những người mà ngay trong cái mùa gọi là đại dịch này họ vẫn có thể tu tập tại chỗ à, vẫn có thể hành hương tại chỗ hành hương tại chỗ nếu tôi nhớ không lầm đó chính là cái từ của tôi ừ. hành hương tại chỗ có nghĩa là ngay trong căn phòng đóng kín trong một vuông đất nhỏ hẹp mà lòng chúng ta có thể trải ra muôn phương lòng chúng ta có thể vươn tới những cảnh giới cao đẹp của hiền thánh thì đó gọi là hành hương tại chỗ còn nếu mà thiện pháp yếu quá kiến thức Phật học yếu quá công phu hành trì kém cỏi quá thì dầu chân có đặt lên đất Phật Bồ Đề Đạo trang thì mình cũng chỉ là một con khỉ vãng lai khỉ vãng lai nhớ nha ở bên Ấn Độ thì khỉ nhiều lắm bà con đi hành hương biết khỉ nhiều lắm nếu mà mình đặt chân lên đức phật mà mình gọi là cái tâm cơ không có được thiện lương thì mình chỉ là một con khỉ vãng lai này nhớ cái đó cho nên có người sinh ra trong cái quả xấu đói nghèo xấu bệnh nhưng mà đó nếu mà họ sống với một cái nhân lành đó, à, với một cái chuỗi đời sống chuỗi dài năm tháng mà bằng cái tâm lành thì họ được xem là cũng sẽ là người giàu có được xem là bậc đại nhân ừ. trường hợp một là sinh ra trong cái quả lành nhưng mà chỉ biết tạo nhân xấu trường hợp thứ hai là sinh ra trong quả xấu nhưng biết tạo nhân lành còn hai trường hợp sau tôi chỉ nói cái rẹt không cần giải thích nhiều trường hợp thứ ba đó nghĩa là sinh ra trong quả xấu và là tiếp tục tạo nhân xấu có nghĩa là sinh ra trong một cái môi trường đau khổ và cả đời chỉ biết sống trong phiền não à, thì cái này thì cái này có thời gian thì nó có nhiều cái điểm để mình triển khai lắm cái thứ ba này, này nghe thì tưởng mình hiểu rồi nhưng mà không nó sâu lắm tôi nhắc lại nha sanh ra trong quả xấu mà là tiếp tục tạo nhân xấu là vì sao là vì cái khuynh hướng tâm lý của mình có người do cái quả xấu phải nghèo không nhưng mà có nhiều người họ lấy cái nghèo đó làm cái động cơ cái động lực để mà họ sống thiện thí dụ như họ có nghèo họ biết biết thương người nghèo đó hoặc là vì họ nghèo cho nên cái cái họ sở hữu nó không bao nhiêu mà vì nó không bao nhiêu nên họ không có cái lòng tích lũy wow nó có trường hợp đó nha đây, đây là nghèo lúc bây giờ cái nghèo trở thành động lực tích cực là chỗ đó do nghèo mới biết thương người nghèo do nghèo mới không có cái tâm tích lũy và do nghèo cho nên biết thân cho nên khiêm tốn và do nghèo mà mới mới học được cái hạnh xả ly buông bỏ nó dễ vì vốn dĩ mình không có khỉ gì hết à, cho nên Ờ, mấy cái tu cái hạnh mà tri túc nó dễ à, đó là lúc bây giờ nó chướng duyên trở thành thượng duyên cho mình tu học nhưng mà có trường hợp cái nghèo nó lại là cái điều kiện để mình sống bất thiện là sao do nghèo do cái quả quả bổn sản cho nên mới bị nghèo đúng không mà do nghèo bắt đầu mới có cái ý tích lũy trong khi cái anh kia lại khác do ảnh nghèo ảnh không có gì cho nên ảnh lấy đó làm trớn không thèm tích lũy không thèm tích lũy tôi biết có loại người đó ở nghĩ bây giờ có để dành có keyboard đó thì giàu bằng ai thôi thì sống cho dễ thương cho phải phép với tình làng nghĩa sớm với bà con thân thuộc với vợ chồng con cái kể cha nói con muốn ăn cho nó ăn bà xã bà thích cái áo đẹp mua cho bà chứ bây giờ cứ kẹo kẹo kẹo kẹo con nó thèm cái cái cái cái cái cái, cái, ờ, cái kem cũng dám mua bà xã nó thèm cái đôi guốc mọc cũng dám mua cứ để dành là giàu với ai cho nên có những người họ nghĩ vậy cho nên họ lấy cái nghèo làm cái trớn để họ sống rất là hào sản sống buông bỏ tôi có gặp tôi có gặp người đó rồi họ nói thẳng luôn họ nói bây giờ Kibo thì giàu với ai bây giờ hỏi chứ tiết kiệm tháng ờ, tính theo tiền Việt Nam tháng mà mình tiết kiệm được triệu thì thì, thì mập béo gì mà trong khi đó mình bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội sống dễ thương dễ thương với vợ dễ thương với con với bạn mẹ già với quê với chòm sớm những thằng bạn bệnh nghèo đó tùm lum mà chỉ mình chỉ vì một triệu đó mình mình đánh mất bao nhiêu cơ hội dễ thương uổng quá không mà bây giờ mình tiết kiệm được triệu giàu với ai thế là chàng đèn không tiết kiệm nhưng cái thằng thứ hai nó lại khác nó lấy cái nghèo nó làm cớ để nó bụng xỉn nó ki bo nó vắt chày ra nước để mà nó gian xảo nó lật lọng nó tranh thủ nó ti tiện nó nó là là là bán vợ đỡ con rồi thì ừ, ừ, gọi là mãi quất cầu vinh lừa thầy phản bạn chỉ gì cái cái cái, cái nghèo á lấy nó làm trớn để nó tha hồ nè à, có tôi có gặp người đó rồi gặp rồi tức là lấy cái nghèo làm trớn để tệ bạc tệ lậu hơn có rồi có có thấy có thể có người cái bệnh nó làm cái trớn để mà họ trở nên tốt hơn có biết bệnh rồi đó cái chuyên tâm từ đó giờ cũng vui chơi bởi vì bây giờ bỏ rượu bỏ Ờ, bài bạc rồi ở nhà tự nhiên hứng hứng cái cạo đầu ừ, rồi cái ra làm ra làm sao giường làm cái am rồi cũng kinh kệ vậy đó ờ, cũng thầy bà núi non rồi cũng về cũng tập tành ngồi thiền đó thấy bệnh rồi phải buông nhưng có người họ lấy cái bệnh làm cái cớ họ ác là sao ai bài thuốc gì cũng uống con này con kia cắt cổ mổ họng có nhiều cái bệnh ngộ nó phải sắc xanh phải giết để làm thuốc rồi, rồi rồi lúc bệnh đó bắt đầu mới nghĩ cái chuyện mặc cảm tự ti thù người này ganh ghét người kia bệnh mà bệnh lấy cái bệnh làm cớ để bất thiện có tôi có gặp rồi tôi gặp rồi người thiện thì tôi không không có gặp với người bất thiện nó đẩy trong râm này chứ đâu nè, trong râm này nè à, chứ đâu có phải quý hiếm gì cái gì người xấu là quý vị yên tâm tôi gặp đủ đó hỏi ở đâu nó trong đó tự tử chứ ở đâu đó. rồi <laughs> nó có có người họ lấy cái cái quả bất thiện á, làm cái cớ để mà tiếp tục sống bất thiện tôi gặp rồi gặp rồi nhắm mắt là dính tại sao mà tôi giảng là nhắm mắt là bởi vì là để tôi gần với bà con bởi vì cái thứ như bà con rờ là nó thấy đâu cho nên chỉ cần mình mình nhắm mắt là nó thấy nhau trong tiền kiếp rồi rồi cái rập thứ tư đó là nhân lành Đấy, sanh ra trong quả lành mà tiếp tục tạo nhân lành thì cái này đã nó đã nói rồi cái này nói gì sơ thôi có nghĩa là có nhiều người họ lấy cái quả lành họ lấy cái điều kiện cái môi trường cái hoàn cảnh mà tốt để làm cái đà cái trớn động cơ động lực để họ tiếp tục họ tốt phú quý sinh lễ nghĩa có nhiều người ngộ lắm phú quý sinh lễ nghĩa à có nghĩa là khi có tiền bắt đầu có thời gian không có phải quần quật bắt đầu á chùa miễu núi non thầy bà tăng ni rồi từ thiện cái kẻ mồ côi người già cơ nhở rồi những cái công tác tại xã hội thôi xuyên lắm vui lắm suốt ngày vui vẻ còn có người họ giàu họ lấy cái cớ để họ trở nên bệ rạc có có có, có người càng giàu là càng hệ lậu cho nên có nhiều người ừ, mà tôi nghĩ họ nghèo hơn một chút tốt hơn có nhiều người tôi nghĩ họ xấu xấu xí một chút tốt hơn có nhiều người tôi nghĩ họ dốt một chút tốt hơn có nhiều người tôi nghĩ là họ bệnh hoạn chút tốt hơn có tôi có gặp người đó rồi có nghĩa là xấu hơn chút là, là nó không có rắc rối vậy đâu rồi nó nghèo hơn chút nó mới rắc rối vậy đâu nó dốt hơn chút nó mới rắc rối vậy đâu không à, nó bệnh hoạn nó, yếu nó thiếu sức khỏe một chút là nó không có rối như vậy đâu mà đằng này nó khỏe nó giàu nó đẹp không nó giỏi rồi bắt đầu nó mới nảy ra chuyện có tôi có gặp rồi nó có nhiều người tôi nghĩ tụi có phải bây giờ nó cục bớt cái chân này nó dễ thương này. có có trong đêm này chứ đâu nó đoạn tại sao bao nhiêu người chết rồi nó chịu chết có có tôi gặp người đó rồi tôi thấy <laughs> trời ơi tại sao bao nhiêu người cáo phó mà tôi không gặp bà trong đó tại sao let me know let me know tại sao nhưng mà không đó, nó chịu chết nó chịu chết cho nên có nhiều người nó xấu đi một chút nó nghèo đi một chút nó bệnh đi một chút nó dốt đi một chút nó già đi một chút là thế giới hòa bình mà nó không chính vì cái nó có nó trở thành cái họa cho nó cái họa cho người khác Đây, tôi nói, tổng cộng lại thì mình gọi là tổng chi thì đề tài hôm nay ta nói đến bốn cái vấn đề bốn cái trường hợp nhân quả một là có những người sinh ra trong quả quả xấu nhưng mà họ là biết tạo nhân lành có người sinh ra trong quả lành nhưng mà lại tạo nhân xấu có người sinh ra trong quả xấu và tiếp tục tạo nhân xấu và có người sinh ra trong quả lành và tiếp tục tạo quả lành mà nghĩ hệ vì sao à, chúng con chi ân sư sư lúc nào à cũng hài hước ha quý vị à, bài giảng của sư là cứ tiếp nối tiếp nối mình lôi cuốn à, không buồn ngủ <laughs> rồi à, nhân và anh kiên xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau xin chào quý vị dạ cảm ơn quý vị chào dạ chào anh kiên chào mọi người à.